Xin chào tất cả các anh chị em và các bạn Mình tên là Trần Quốc Minh Hôm nay sẽ chia sẻ với các anh chị em mình về môn học gọi là Google AdWords Rất may mắn mình là người tìm hiểu và tham gia vào gọi là Digital Marketing từ những thời kỳ đầu vào năm 2007 và 2008 Bản thân mình cũng là người cực kỳ may mắn khi được chia sẻ và hướng dẫn về kiến thức cũng như những hiểu biết của mình từ năm 2010 Cho nên mình rất là hân hạnh trong việc chia sẻ kiến thức cũng như những sự hiểu biết của mình cho tất cả những anh chị em nào tham gia về khóa học Google AdWords là chương trình quảng cáo của Google bao gồm là Google tìm kiếm, Google mạng hiển thị, Google Video và Google Mobile. Trong chương trình học, mong muốn mang lại được kiến thức từ căn bản đến chuyên sâu dành cho các anh chị em đủ khả năng để tự triển khai được một chiến dịch về Google AdWords. Lợi ích có được sau khóa học mong muốn là anh chị em mình thấu hiểu toàn bộ về chương trình quảng cáo Google AdWords này thuần thục trong thao tác để triển khai một cái chiến dịch Google AdWords bạn sẽ tự tin tự triển khai tự setup tự hoạch định một chiến lược về Google AdWords vậy thì còn chờ gì nữa đăng ký ngay khóa học làm chủ quảng cáo Google AdWords trong 3 ngày để được tự tin triển khai Google AdWords cho chính bản thân mình